Alo, vâng, xin được kính chào cô chú anh chị và các bạn nhé Chào mừng tất cả mọi người đã một lần nữa quay trở lại với kênh Soi cầu miền Nam 686 Nơi à, hội tụ cao thủ và ngày đêm soi cầu Cho ra những cái bộ số, những con số chính xác nhất để mọi người cùng nhau tham khảo Hoàn toàn là miễn phí mọi người nhé và trước màn hình của cô chú anh chị em nhìn thấy đây là cái bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay Thứ ba ngày 8 à, tây tháng 11 năm 2022 Và kết quả ngày hôm nay sổ ra chúng ta gồm có ba đài đó là đài Bến Tre, đài Vũng Tàu và đài Bạc Liêu Trước khi đi vào cập nhật cái bảng kết quả và đưa ra những đường cầu ờ, cho anh em tham khảo vào ngày mai để cho phép tôi xin được gửi lời chúc và lời chào đến toàn thể anh em và các bạn Chúc mọi người luôn luôn đắc tài đắc lộc vạn sư nhí Luôn may mắn và thành công với những cái bộ số anh em đã lựa chọn nhé Thế mong sao những anh em nào đang tham khảo số thì kênh ờ, sẽ luôn đắc tài đắc lộc Gặp nhiều may mắn và thành công với những cái bộ số ờ, mình chia sẻ ngay sau đây mọi người nhé anh em hãy nán lại ít phút uh, theo dõi video để có được những con số chính xác nhất anh em tham khảo cho ngày mai quay trở lại với bảng kết quả ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào uh, cập nhật cái bảng kết quả một cách chi tiết uh, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bảng kết uh, dự đoán cho ngày mai thì mọi người cùng nhau tham khảo nhé ở đá bến tre ngày hôm nay thì uh, giải 8 anh đồng uh, sổ ra chúng ta có về đó là con số 01 à, đúng không ạ đặc biệt về với định dạng 6 số 409126 về à, tâm cảm 1 và tổng cho chúng ta đó là tổng 8 về đuôi con số 26 ngày hôm nay mọi người nhé ở Đài Vũng Tàu ngày hôm nay thì à, giải 8 về chúng ta con số 95 đặc biệt về với định dạng 6 số 760839 về tâm càng 8 tổng đó là tổng 2 và chúng chúng ta đó là con đuôi 39 ngày hôm nay mọi người nhé Tiếp theo là đài Bạc Liêu ngày hôm nay ở Đài Bạc Liêu ngày hôm nay thì à, giải 8 vì chúng ta con số 26 đặc biệt về với định dạng 6 số 406 521 về tâm càng 5 và tổng cho chúng ta đó là tổng 3. Về chúng ta đuôi đó là con số 21 ngày hôm nay ở Đài Bạc Liêu mọi người nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bảng thống kê lô tô đầu câm và những con lô về hai nháy trong 10 cái bảng kết quả tổng sắt ngày hôm nay. Ở cái phần uh, thống kê lô tô và cầu lô hai nháy ngày hôm nay thì uh, mình quan sát thấy ở đài Bến Tre từ đầu 0 đến đầu 9 thì uh, duy nhất có đầu 3 ngày hôm nay câm đúng không ạ? À, lô tô về hai nháy ngày hôm nay thì uh, quan sát của mình uh, không thấy lô về hai nháy ở đài Bến Tre mọi người nhé. Uh, chú ý về cái đầu 0 rồi đúng không ạ? Đầu 2 và đầu 7, đầu 9 vì uh, nhỉnh hơn một chút. Đầu lô tô về ít thì uh, chúng ta có đầu 1, đầu 4, đầu 5, đầu 6 mọi người nhé. Vì uh, mỗi đầu một chú lô tô thôi đúng không ạ? à, Chúng ta sẽ cùng nhau điểm nhanh qua Đài Vũng Tàu Trong cái bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay Ở Đài Vũng Tàu thống kê từ đầu 0 đến đầu 9 Duy nhất đầu 7 ngày hôm nay không Không về được con lô tô nào mọi người nhé Đó à, Lô tô về hai nháy ngày hôm nay thì à, chúng ta có Đó là con số 02 nổ về hai nháy Và à, con số 39 nổ về hai nháy ở Đài Vũng Tàu đấy anh em nhá Đó anh em à, quan sát thấy rõ đúng không ạ đầu lô tô về nhìn hơn thì à, chúng ta có đầu không nó nhìn hơn một chút so với à, những đầu còn lại và đầu lô tô ít hơn thì chúng ta sẽ có đầu à, 1 này đúng không ạ đầu 4 đầu 6 để mỗi đầu một chú lô tô cô chú anh em nhé À, mình vừa cùng anh em à, cập nhật cái bảng kết quả ở Đài Vũng Tàu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với Đài Bạc Liêu. Ngày hôm nay thì à, ở Đài Bạc Liêu theo ghi nhận của mình thống kê từ đầu 0 đến đầu 9 thì à, không có đầu câm mọi người nhé. À, ngày hôm nay sụp khá là đều, không có đầu câm ở Đài Bạc Liêu. Lô tô về thực trợ ngày hôm nay thì chúng ta có đó là lô 93 nổ về hai nháy đúng không anh em ạ? đó duy nhất lô 93 nổ về hai nháy ở đà bạc liêu thôi à, đầu lô tô về nhiều thì chúng ta có đầu không đầu hai và đầu năm lô tô về ít thì chúng ta có cầu lô ở đầu 1 đầu 4 đầu 6 đầu 7 và đầu 8 về à, mỗi đầu một chú lô tô đúng không anh em đó mình vừa cùng anh em à, cập nhật chi tiết nhất cái bảng kết quả ngày hôm nay rồi đúng không hy vọng là anh em à, đang theo dõi video của mình lắng nghe những cái lời mình đang chia sẻ thì cầu mong anh em ngày mai sẽ à, đắc tài đắc lộc và sẽ có được thành công rực rỡ với à, những cái bộ số anh em đã lựa chọn nhé thì anh em ờ, theo dõi video của mình hãy ờ, dành ra một hai giây thôi để lại cho mình những lượt like những lượt chia sẻ để ờ, ủng hộ cái, tinh thần của mình à, soi đa những cái đường cầu những con số chính xác nhất để mọi người tham khảo đặc biệt là những anh em nào đang à, đoạn cầu bi số đang sống cảnh thua tha nợ lần nợ tiền chủ lô chủ thầu và anh em đang bị những cái khanh khác nó lừa phí à, lừa gạt anh em thì anh em à, à, cứ để lại một hai giây thôi nghe à, những lời chia sẻ của mình để có được cho mình à, những chọn lựa đúng hướng đi đúng đường nhất để à, tài lộc thăng hoa mọi người nhé vâng thế ngay bây giờ thôi không để làm mất thời gian của anh em nữa mình à, ngay lập tức à, đến với bảng chốt số cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai để mọi người có được cái cơ sở à, chơi giao lưu văn nghệ à, cho cái bảng kết quả ngày mai ngày mai thì ờ, chúng ta có ba đài mở thưởng đó là đài đồng nai đài cần thơ và đài sóc trăng thì ờ, sau khi phân tích những cái đường cầu đẹp nhất ờ, và chia sẻ cho mọi người ngay sau đây ở đài đồng nai thì bắt cho mọi người bạch thủ lô 39 song thủ lô 2332 ở đài cần thơ thì bắt cho mọi người 48 bạch thủ nhá à, song thủ sẽ là 3773 ở đài sóc trăng thì bắt bạch thủ cho mọi người 28 song thủ lô 3993 Bắt lông và số ba đài ở đây thì mình sẽ bắt cho mọi người 94 Ở à, đá thì à, bắt cho mọi người 72 và 52 Đầu đuôi dự đoán cho ngày mai thì à, mình sẽ chia sẻ cho mọi người Bộ đầu đuôi đẹp nhất đó là 8998 4554 7117 0660 Mọi người cùng nhau tham khảo nhé Về bao lô, ba càng lô và xíu chủ thì mọi người tham khảo cho mình Đây, bộ số 428, 528 và 628 này mọi người thích bộ số nào thì anh em vào tìm bộ số đó thì bản thân mình cũng thấy khá là đẹp vì à, những cái bộ số mình chia sẻ đến đây thì à, mình cũng nhắc nhở với anh em rằng à, những con số công khai nên ờ, cái tỷ lệ giảm số hoặc là bị gãy cầu rất là cao cho nên anh em muốn có khả năng ăn cao hơn thì anh em liên hệ với cả Zalo của mình để có được những con số chính xác nhất để anh em tham khảo chơi hàng ngày mọi người nhé đấy đấy là cái bảng chốt số dự đoán cho ngày mai thì hy vọng rằng anh em ờ, bình tâm ờ, suy nghĩ chín chắn và chọn lựa cho mình những con số anh em cảm thấy thích nhất và yêu nhất thì anh em vào tiền nhé chúng ta chơi nhỏ nhẹ thôi năm mười điểm trả đá bê hơi thôi được thì trời cho mà không được thì trò chơi đúng không ạ đấy anh em ờ, đừng nên chơi to đánh lớn làm gì à, chơi to đánh lớn lỡ cái cầu nó không về thì anh em ờ, sẽ xa bờ xa đảo ngay cho nên anh em hãy bình tâm thôi chơi nó kiến thang ngay lâu ngày thì sẽ đầy tủ thôi anh em cho nên anh em cứ chơi uh, nhỏ trước có vốn thì anh em vào lớn sau nhé uh, xin chúc anh em sẽ uh, may mắn và thành công được rỡ xin chào và hẹn gặp lại anh em vào ngày mai đừng quên để lại cho chúng tôi những lượt like những lượt uh, chia sẻ mọi người nhé nếu anh em thấy video này hay thì anh em like cho mình nhé cảm ơn anh em rất là nhiều